đối với Putin. Đây là hình ảnh Putin xuất hiện tại sân vận động Lushkini ở Moscow để kỷ niệm 8 năm ngày chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine. Đã lâu rồi, ông Vladimir Putin mới xuất hiện trực tiếp ngoài trời trước công chúng. Ông chủ điện Kremlin đã sống cô lập suốt 2 năm và chỉ xuất hiện trước công chúng vào một số dịp nhất định. Nhưng vào thứ Sáu, chật cứng người trong sân vận động Luzhny ở Moscow, Putin đã bước lên sân khấu và trình bày những gì ông tưởng tượng sẽ là một bài phát biểu chiến thắng. Mặc dù hiện nay thông tin từ chiến trường tại Ukraine ngày một xấu với sự chết chóc của hàng chục nghìn lính Nga và các tướng tử nạn. Nhưng sự kiện được cho là kỷ niệm ngày sát nhập Crimea nhanh chóng đã biến thành một sự xấu hổ khi ông Putin đang nói dở câu thì buổi phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước của Nga bất ngờ bị ngắt quãng mà không nêu lý do. Thay vào đó là những hình ảnh ghi lại tại buổi biểu tình hòa nhạc đang trình diễn vì toàn bộ sự việc đã được thu từ trước. Cuối cùng không có bất kỳ bình luận nào, phòng thu truyền hình chuyển sang một chương trình trò chuyện chính trị, tuyên truyền và thay cho Putin phát biểu. Trình chiếu các tên lửa được bắn ở Ukraine, nói là để bảo vệ người dân thường. Đó là cách nếu người ta theo dõi tường thuật tại Điện Kremlin thấy rất rõ. Đây là hình ảnh Putin cho điều lực lượng khổng lồ gần 200.000 quân lính Nga tràn sang xâm lược Ukraine, bắn giết dân lành và tàn phá các thành phố ở đây. Đột nhiên, Vladimir Putin đã ra đi. Trong một giờ tiếp theo, những nhân viên của đài truyền hình số 1, đài truyền hình nhà nước lớn nhất của Nga, đã cố gắng thể hiện để đưa màn hình trình diễn của vị Tổng thống anh hùng của họ lên sóng, nhưng không thành công. Trong khi đó, đám đông đổ xô ra khỏi sân vận động, không thấy bóng dáng của Putin đâu nữa. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov viện dẫn các vấn đề về kỹ thuật là lý do khiến buổi truyền hình trực tiếp bị gián đoạn. Và đã xảy ra trục trặc trên máy chủ, đấy là câu hỏi được đặt ra. Những suy đoán về khả năng phá hoại nhanh chóng trở nên rầm rộ nhưng bất kể có sự cố hay do phá hoại thì sự kiện này đã biến thành một thất bại của tuyên truyền tại Điện Kremlin đối với nhà độc tài Putin, người đã đem đến cái chết của hàng ngàn người dân Ukraine trong thời gian vừa qua. Đây hình ảnh các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, vân vân đã bị Putin cho chặn lại vì sợ người dân Nga biết được thông tin sự thật về cuộc chiến xâm lược của Nga đang diễn ra tại Ukraine. Không phải ngẫu nhiên mà những người tổ chức sự kiện gọi những buổi như thế này là Putin. Từ này là sự kết hợp giữa Putin và meeting mà từ lâu đã trở thành một thuật ngữ được thiết lập chỉ để các cuộc meeting được kêu gọi theo yêu cầu của ông Putin mà thôi. Có thể thấy rằng 200.000 khán giả được lùa đến sân vận động cả ở bên trong và bên ngoài theo đúng nghĩa đen. Toàn bộ lực lượng lao động của các nhà máy, công chức, sinh viên từ các trường học ở Moscow tất cả đều có mặt tại Luzhiki và đã được hướng dẫn như nhiều video và lời kể cho thấy như vậy. Đây là cách mà các nhà độc tài ở các nước vẫn thường sử dụng để tự tuyên truyền và khoe mẽ cho mình. Khối lượng lớn khán giả trong sân vận động ở Luzhiki của Moscow đã được tổ chức cẩn thận và chúng tôi được đưa lên xe bút và được đưa đến đây, một phụ nữ nói ngắn gọn khi nhóm của cô hỏi tại sao cô lại tham gia chương trình tuyên truyền này. Và 500 rúp cùng với xúc xích cùng cháo. Đây là hình ảnh các phóng viên của Nga trưng biểu ngữ trên đài truyền hình nhà nước số 1 của Nga phản đối cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine. Điều này đã gây bất ngờ cho nước Nga và toàn thế giới. Thực đơn này đã được biết đến trong nhiều năm, sinh viên bị đe dọa hủy thi, công chức và người lao động bị đe dọa sa thải để thuyết phục họ phải tham gia vào các chương trình Putin Tuy nhiên, những người khác thì được trả tiền. Và thứ sáu, các lời nhắn nhở đã nhanh chóng xuất hiện trên trang Internet. Những người tham gia buổi Putin này được hứa rằng sẽ thưởng 500 rúp, ăn hai xúc xích và một bát cháo miễn phí. Một số nhanh chóng thất vọng với phần thưởng của họ. Hóa ra là phân phối cháo lỗ mạch, một trong những loại cháo rẻ nhất hiện nay ở Nga. Ví dụ trong đoạn ghi âm này, người ta có thể nghe thấy một người phụ nữ phản ứng đến mức không thể tin với cháo lũ mạch đem ra làm phần thưởng như thế được. Và dư luận cho thấy rằng ông Vladimir Putin cùng với chiếc áo khoác đặc biệt của mình như thế nào. Đây là hình ảnh ông Putin đà kích các nước dân chủ và tự do nhưng vẫn thích mặc những chiếc áo khoác của các nước tư bản này sản xuất với giá lên tới 12.000 euro cho một chiếc áo khoác đó. Vì vậy, người dân đang được ăn cháo lúa mạch Putin đã mặc một chiếc áo khoác từ nhãn hiệu hàng xa xỉ của Ý là Loro với giá tới 1,4 triệu rúp. Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, nó tương đương với khoảng 12.150 euro một chiếc áo khoác. Trang phục này không thực sự phù hợp với tư tưởng yêu nước giả tạo mà Điện Kremlin đang giao giảng cho các thần dân của mình. Nhiều người Nga bị sốc trước những hình ảnh từ sân vận động. Một người dùng viết trên trang tweet rằng Tôi không muốn sống ở đất nước này nó thật tệ, không có gì vô đạo đức hơn hàng chục nghìn người ở Duskini này. Anh ta không muốn hiểu và nhìn thấy những người này bán lương tâm của họ để lấy một cái chăn miễn phí và một chiếc xúc xích. Và những người khác buộc phải so sánh Đức Quốc xã và Adolf Hitler khi nhìn vào bức ảnh. Họ nói, ngay bây giờ ở Luxembourg là mô tả đơn giản của bức tranh này. Ô nhục thay vì chiến thắng, chiếc áo khoác trị giá 1,4 triệu rúp